Làm bài tập về nhà và cái kết khiến người xem cười muốn nội thương với màn đấu khẩu của hai bà cháu. Mà không chấm ta cũng giết hết trang luôn nữa. nói cái chấm gì? Đó cô giết chỉ rồi giết nhiêu vậy? Giết cho hết trang luôn á. viết chữ chữ thôi chứ thì viết hết cho ông trang này chứ viết vậy thì viết nhiều mà bỏ lỗ này bỏ giấy trắng làm chi trời đúng không đúng không cái gì con viết ra là ông mà Ủa, mà <laughs> cái mày mày đợi cái chấm gì cô viết một chữ này nè đây về viết cái trơn một trang này nè đó viết bên kia rồi viết bên đây nữa là rồi rồi ra quả cô ấy viết này cô ấy đâu chết quýnh không quýnh quýnh gì nè như cái này nè cô cũng kia viết là không có chấm nè cô viết đâu đó đợi gì dạ. chấm nè ba ba cái này người ta chấm còn còn cái bên kia người ta không có chấm không chấm gì chấm nè đây nè dấu chấm rõ ràng không chấm gì nè chấm chấm